có đôi lúc thật buồn vì hai ta đã rời xa phút giây ấy chạnh lòng hạt mưa rơi trong đêm vắng nhìn chiếc lá rớt rơi xa cành giờ nhìn em bước đi anh không đành sẽ tan lòng vì những lý do khiến ta xa nhau kia rồi những nỗi lòng đồng lại trong anh tay cùng nhau cầm tay Vậy mà nay cách xa rồi ta phải mang đắng cay Hết yêu sao em phải thầm trao nỗi đau